بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تتعال الحزن إذا شئت سهلا لم نيتبع دعنا كي تبع المدفوعات من الأسماء نحن تحب لو تسا الفائل تبع لو Fitua naib al-fa'il tại project Tiklau al-mubtada từ tại project pa al-khabar nó chừng từ làm ní inshallah từ bài phơi bài bisbab ờ, mubtada khabar قال مصنف رحمه الله تعالى وقد يحذف كل من المبتدا والخبر جوازا Nahwu salamun salamun kaumum mungkarun. Ay salamun alaikum antum kaumum mungkarun. Uh. Ah. Wajib hajful khabar ba'ta laula. Jeng lebih ni uh, eh, khabar nan ketang tanggung hazaf jawazan. Ni jawazan tisa, mongli tisa jawazan. Titua wujuban ini wujuban titua ini. chừng trang thì phải bằng hasa hay bằng hasa chừng ờ, co là một sanh rahimahullah taala và qad yufzau kullun min al-mubtada wal khabar jawazan Cái kata qad ni habir ni tamau tengok fi'il mudhari telang lai taklin boleh makna lai taklin cái đăng cái đăng gang hà hazaf mubtada tan khabar jawazan gang hà hazaf tong tua mesti tong mubtada tong khabar jawazan cái Pernah cái kadang gang hà hazaf bởi ni chứng tế bại chào dàn gá hàm chiến dạo gần hà dọc chào dàn ô tà ho trở lại ờ ờ na cái a dày tốn a dày tốn nè a dày tốn co y muốn tệ tệ xuống lại a dày tốn co y muốn dễ tụ tứng kì chứng cần chờ vập nó lại na âm na âm chứng na âm mà na như kì na âm dày tốn co y muốn này vậy này ờ lập tí ni công yêu là hà giao mập tờ thạ khả bợt này là a dây tuần coi muốn na âm bỏ cái từ thọ đứng chứng na âm dây tuần coi muốn chứng dệt tí ni một tờ thạ mặc dù tí ni khả coi muốn khả bợt mặc dù à, ờ, ni này mập một tờ thạ mặc dù khả bợt mặc dù nếu tí ni công bỏ tạm cái này bỏ con dùng giờ pull luôn mình mập tờ thạ bằng khả bợt chào dần chào dần khen hà giao cả hậu khen sport cả hậu về xuống lại à dày tuần coi muốn từ lại nà âm dày tuần coi muốn có hấu từ khen lại nà âm đứng đó người thao tăng kia Qauluhu ta'ala salamun qaumun munkarun. Salamun nih, salamun nih. Salamun qaumun munkarun. Qaumun munkarun. Salamun nih. Qaumun mungkarun mungkarun salamun ni mubtada này salamun ni mubtada bóc bớt nyo ke mahzuf jawazan asalu salamun alaikum này này à, alaikum ni đi khabar mahzuf khabar mahzuf jawazan mahzuf jawazan à, con yêu ile bớt mahzuf jawazan rồi nó cao mình mungkarun cao mình ni ke kamu nih kabarnya nih kamu nih kabarnya nih mau mubtada'nya kayak mubtada'nya mahzuf jawazan ini antum nih antum gak gak nyata hasil sob antum kaumun mungkarun nah nih. អូខេនេះកៅមុននេះ cover នេះនេះ mubtada'nya នេះ mubtada'nya antum នេះ mubtada នេះ mubtada mahzuf jawazan ណាច្បាស់មែនណាសាឡាមុនកៅមុំមុងការូនជាងសាឡាមនេះ mubtada cover ជា mahzuf ណានអាឡៃគុំព្រោះនៅកៅមុនមុងការូនកៅមុននេះ cover mubtada'nya mahzuf jawazan antum niat kong kelai salamun kamu mungkarun ai salamun alaikum chừng salam ni mubtada alaikum ni khabar kaumun mungkarun kaumun ni khabar antum ni mubtada mahzuf jawazan chừng bị ni khai khabar mubtada ni mahzuf jawazan ta là bị nhau vô chiều chừng chỉ số ra riêng mang hazaf mubtada តាមខបចាវ៉ាសាន់ជាងច្បាប់ឡាអឧទាហរណ៍ឡាម៉ាតាម៉ាតាយ៉ាជូសហៃហ្វូអលមុបតាតា والخبر جوازا à. جواب như là إذا do cái khai là là إذا لم يكن من حالات الوجوب apabila wajib hu wajib hadza hu maknanya harus ya jawaz ya nan ya Wali mata ya cuy hasful khabar mubtada wal khabar jawazan iza lam yakun min halatin wujub. Abil hu ya wajib hadza hu maknanya harus hadza hu jana. Titwa wujub này này. Này wajib hasful khabar này. Titwa trở lại wujub hasful khabar. Wujub hasful al khabar wujub ang ini wujub mungkin ta nyepa nah arba'ah gak nih arba'ah mana arba'ah arba'ah tisa nih tisa idza ba'da laula nih wajib haifun khabar ba'da laula nih ini wajib haiful khabar ba'da laula ini idza waqa al khabar ida waqa al al-khabar ba'ta laula ba'ta laula Hay vì là khabar nó to tại mưa laula và chép hà ra khabar và chép bằng như này Giao các Allah la laula antum la kunna mu'minin. Nah, laula antum la kunna mu'minin. Ai laula antum mawjudun la kunna mu'minin. À, mà là là lâu này hake mana laulani laulani yule hurtful hurtful emptina lige li li wujud hurtful emptina li wujud laulani Allah lại lâu là là tôm con này laula antum lakunna mu'minin ni laula antum lakunna mu'minin ai mà này lâu là tôm màu chút laula antum mawjud lakunna mu'minin nhỉ chừng lang như này bớ laula laula wujud uh, harfu imtina imtina iman à, laula ni ia gak gak laula gak tablo senang laula antum lakunna mu'minin lakunna mu'minin đó nè pini ni antum mới thao lại cái một tờ tài như này bao khबर nữa kìa mà dù vũ trụ bản mỗi tắc thiết như pini vũ màu trụ nè laula antum màu trụ tún ni mau chú tún là con tun la kunna mu'minin chứng lâu la ấy yêu cái gì yêu hot for imtina li bu chút mà nà như vậy này imtina imtina imanuna iman imanuna imtina ima imanina li bu chu thì cùng thêm nhé phong cao thu iman chứng ngọn đây sao phong hơi vậy con đi chấp bao em tin hạ lên em tin hạ ấy hấp phố em tin hạ lưu chút kì misal chấm bao chuyện này là kì ô tờ hoa lại lâu lá à, là lâu lá lâu là matar này lâu là matar là rút tu cả là rút tu cả à, lâu là matar là rút tu cả Dia lau cano kau nasirah. Maknanya ke harfu imtina li wujudi. là này ini. Laula nih laulal matar ha imtina ha imtina ha imtina ziarati ziarati li wujud matar mananya dia ke bang tem ke đây dia lại chán ốc cái này gì mà này giờ giờ lại lại nó nó cái Manyo jala chano jala ujano kan lại hagia. Jing hake kong lek kak o nó, jing onan. Chano ya neye kong ilau lang ile hot for là imtina li wujud nan. Tabang ini. Wale laula antum lakun namu jing pi laula antum lakun namu minin. là laula antum mau là jutu lakun mà minin. như lek phong cao iman chính o đây sao phong hơn đi này giờ lại đang tầm dệt tuổi gạo nữa nè ờ bao làm quân an ờ, làm ra sura yusof nè bom je meng meng kemai ko nyut nyut ge bo bang plot walaqad hammat biha walaqad hammat bihi wa hamma biha laula laula laula ar'a burhana rabbi à bọn nan nan intina li wujud nan mà nan bi yusom ta de ta o som ngi ni ko la ni ni pini laula matat ta la zut tu ka ni mà nan ye zira ne hau ge hau o cái do cái cái dân ta jan pi phong như hu iman ge iman hậu ông cái giờ là nhầm tờ bu intina đi giờ cái này ví dụ sau hầm tờ đất tay nằm ở tao bằng khăn khốt không không cái mai nên ông mình đây sao cái lâu là nè nè lâu là ở arra buddha nè rabbi nè đó nó chừng lâu là yêu hot phố em tin là vũ trụ nhưng thế ta bằng như nó chừng pin đi mốc từ tài ok vũ trụ bà giàu lâu là an tâm mạo lâu là an tâm là con nam một minin à một một minin chừng mốc mốc từ ta an tâm khabardi mahzuf wujuban khabardi ni khabardi mahzuf wujuban bini laula antum laula al matat la juttuka laula matat mawjud ni đi wujub nghe này ni đi mawjud chừng matat này cái arab chừng mubtada chừng ni chừng khabar mahzuf wujuban nè tên này thì, thì xa nữa nè okay thì tua wa ba'dal qasam as-sarih chừng từ xa từ gạm rồi đấy có hai wa qa hadha khabar iza wa có al khabar ba'da laula iza wa qa al khabar lâu laula thì tua chừng mình xa nếu thì hầu như làm lâu tạp anh antum là con kunna mình thì tua thì tua tức là iza iza wa có al khabar ba'da al-qasam as-sarih oke okay. si kentapang mana qasam sarih ni mana nyuki ni qasam sarih ni ha la yusta'mal la yusta'mal illa fil qasam mana kalimah qasam sarih ni yang dalam lek lek untuk kosam ya, untuk sumpahmu ya. oh. uh, wabak tak kosam sore nahula amruka innahum nih misal la amruka la amruka innahum lafi sakrotihim ya mohon ini oke jeng la amruka nih amruka nih thalibub tada ini nih mubtada mubtada bọc khả bợt nhau bố chu bần mà dù là amruka co sa mi nì nì co sa mi nì nì co sa mi nì khả bợt mà dù vô chu bần mừng yên nì tên nét nì và bạn tên có xăm là amruka innahum là amruka bị nì nì amruka này một tờ ta co sa wajib jeung Allah sempah hong hong hong jiwit nabi hong mon hong nabi la ka sempah hong mo hư wa Muhammad ស្ពាក់ពាក់ផងញោនឹងអិនណហុំឡាហ្វីសក្រទាមយ៉ាមហ៊ុនថលេសើសັດបើក្លាយណានមកយមណានយណាននីពីនេះកងឡាអល់ឡោះមូលីណាប៉មូលីណាពីអល់ឡោះសំប៉ះហងហងមូណាពីណាអបោះអៃឡាអំរូកាកោសាមីបោះគេនេះនេះនេះបោះគេឡាអំរូកាអិនណហុំពីនេះ là amruka kosami chừng amru amru ni mubtada chừng kosami ni khabar mahzuf wujuban nah khabar mahzuf wujuban itu ah tiklau fa'tawa bil ma'iyya clau à, tiklau ờ, vừa chép hazaf khabar ida waqa' al khabar ba'da ta'ta wabil ma'iyah nih wabil ma'iyah wabil ma'iyah nyipai menasbi engkau giao ca từ giao ca cái kullu sone wa ma sona nih kullu sone wa ma sona nih kullu đi mubtada wa huwa mutaf so nẹ ni mutaf ilay mutaf ilayhi rồi na vào ni harfu at rồi như vậy mà nà mà iya rồi na wa ma so nạ ni ni wa ma so nạ ni tạo viên chừng master hay là bó tạo viên chừng master nó chỉ là ờ, wa ma tật tình wa ma son atuhu son atuhu này ni wa ma son atuhu Nih, maknanya uh, Qul mubtada'ya Rahna sane ni mutafun ilai wa huwa mutaf sane mutafun ilai. Vào ni vào ma'iyah vào ấp như vậy mà nào nà ma'iyah. Rahna ni nè wa ma san of wa san atuhu. Chừng san atuhu ni nyu ma tu na thì ngọ kullu nè, Bọc cả bọc khảo bớt nyo ni, bọc khảo bớt nyo cái khabarnya kau melek ai makrunan ini ni khabarnya mahzuban wujub takdiru makrunan misal cepat jeung ni ka tức là kullu kullu talib wa kitabuhu ni ni ni cepat jeung misalnya cepat jeung kullu ni thế nào là cái này này kullu ni mubtada wa huwa mutaf talib ni mutafun ilai ok vào ni harfu at về về mana mà iya à. vào ni at harfu at bi mana mà iya này Pelana kita buhu ni maktuh ni ya. Ni ni kita buhu ni maktuh na tengok oleh. Pelana boh mutat khabaratnya kaya wujuban mahzuk kullu talib wa kita buhu makrunan ini. Yang takdir dalam ni ni ya nia công lệ uh, ờ, khabar mahzu wujuban này do kia cái do lệ Phật ta vào mà iya à. này wujuban Nah, jenguk misal kullu talib ta kitabuhu cepat jeng jani. Ni ya ta'wil masdar do kit nyata. Ah. Hamo misal kullu talib wa kitabuhu jeng kullu mubtada eh uh, khabarnya ni ni masuk wujuban begitu. Maknanya gel-gel saya uh, vào ni lang mẹ ya dan speak ang kitab nyo nan makrunan to speak ang kap. Nó nó. Ok. Rồi nhá, rồi ăn để lục. Ok. Từng misa có chạy misa nó nó, kullu sa kullu kita kullu kullu talib wa kita buhu, ini senang hmm, wa buhu. tipa wujub hadaf khabar nih wujub hadaf khabar wajib hadaf khabar iza waqa'a al khabar qabla nih nih qabla al hal dono allati la tasluh la tasluh antakun khabaron antakun khabaron antakun khabaron hmm. mana ia wajib hadaf ya ya uh, idza waqa al khabar qabla al hal allati la tasluh antakun khabaron hakik tasluh ni ini la tasluh al hal ni hal la tasluh antakun khabaron okey kita misal تربي زيدا قائما نحو تربي تربي زيدا nì co iman dày tan co iman ibarat itu aja lang tu misalnya Iza wujub hadza khabar nana Iza waqa al khabar qabla al hal Iza waqa al khabar qabla halal hal bi ini ini di Arab dah tot bi ini mubtada ini mubtada zaitani maf'ul bihi ini maf'ul bihi ha, maf'ul bihi kau iman ni hal oke okay. ni mubtada Zaitani maf'ul bihi iman ni hal Pokhabar khabar dia ini itu biarlah wajib hada khabar ni cái á, hả bo khabar gaya ha bo khabar khabar tu masdar wujuban takdirnya hasilun hasilun dạ chị bay ra tập tiết nhau hasilun à, dạ gần ghé vậy à, tập tiết nhau hasilun này trên cái làng nè إذا وجب كذا خبر إذا وقع الخبر قبل الحال نني خبر نني قبل الحال ya ni hal qaiman hal قبل الحال allati la tashluh al hal hal ini nih qaiman nih la tashluh an takun khabaran qaiman nih dihu at jeung khabar bagai ka kalimah dot bi no jeung o cái do lại thế ek lại dot bi qaiman jeung o lại dot bi qaiman thabang ấy thabang o จึงฮาเลยฮูแอกจึงเข้าเปิดเผยกะ một mutata'u ni boke la tastakbaran jeung pini ni wajib takdir hasil pini mungkin bao nhiêu bao làm tạp thì như gạ takdir ini ni wa qabla al-han allati la tasluh ki tasluh pini ni al-han an takun khabaran nahwu tot bi zaitan qa'iman ay idza kana qa'iman yo takdir en man mi tot bi zaitan hasilun idza kana qa'iman yang takdir như là torbi زيدا حاصل إذا كان قائما Chừng pin này mặc dù là chuyện ấy Hasilon như vũ trụ bằng như này ừ. Chừng thắp băng ibarat như thế này À, này, thì bà nó Ok, cho bà hiên này Chừng pa, nó nó vào chếp hạt dọc

Với lại lâu là lâu là lâu là tắc tía là fahim al Arabia al himaru. Ok. Nang kia là amruka qasami kia nè. Tạo đạo dụng tạo. Giờ <laughs> bà chép tặc tiệt như là la này lau la bà chép tặc tiệt mà tới tầm về lau la lau la. Tới hợp tặc tiệt ở bậc ấy. Ok, chứng trở lại, thầy bà lại al marfuat astagfirullah Thì phải là al marfuat nó hợp lâu Thì sao al fa'il rồi nhớ Thì to này fa'il rồi nhớ Thì lâu al mubtada rồi nhớ Thì pa al khabar Thì lầm mơ Hà kì Isim kana việc ấy Isim kana và akhawatiha à, Ok nhưng chừng năn pini công yêu al awamil at-dakhila al mubtada wal khabar nè จึงให้พี่เลยติดไปมุดฟาเอนฟาเอมุดตัตาขับรถรอจับเดิมไปอวามินตาคิดละอะไรมุดตัตาเป็นขับรถอยู่นี่กงเลยกาณาบ่เนีอยอิชมกาณาหมดโฟนะเต็มไหมเนี่ยจึงบ่เนี่ปบนอวามิลอัตตาคิดละอะไรมุดตัตาเป็นขับรถจึงไม่นั่นหมดฟูอานะอิชมกาณาอ๋อขับรถเอ็นนาอ๋อแต่ก่อนนี้ยังกงอยู่อันนาวาเซ่นี่ ទៅទៅមើលធ្វើអានហាប់លោទៅទៅប្លោខានមែនណាបងហេជាងទៅប្លោប៉ាយទីលមើយូណានកាណាយនេះអ៊ីសឹមកាណាយនេះជាងកាណាអ៊ិនណាហើយនឹងច្បាប់ញអាវ៉ាមេលទៅមើណាបច្ចុប្បន្នកាណាក៏ចាប់ដល់ប្រកាណាយនេះតែវិញយូអាវ៉ាមេលតាខ្លាអលមុបតាវលខបរអនេះបងអាវ៉ាមេលតាខ្លាអលមុបតាវលខបរវ៉ាទូសម្មា Watu sama nih al awamil ini. Watu sama oh naik fa'ilnya al awamil ini. Watu sama al awamil an nawasih. Wa nawasih al ibtida. Hakik mana an nawasih? Oh, nawasih ini mana ki? Mana wasih ini? Nawasih ini jemok. Mufradnya mufradnya ki nasih dia ki. kon nawasih. Hakik mana nasih ni Izalah izalah niki izalah palehiu ah nah sini lugotan mana izalah plana wastilahan mana ki nasih ini tetu ire nawasih istilahan ni izalah izalah hukmu al muqtada wal khabar ha izalah al hukmu al muqtada wal khabar izala hukmil mubtada wal khabar nana ina wasih nana sebab lek terakhirnya lah zaitun ini zaitun najihun ataupun zaitun qaimun zaitun najihun zaitun mubtada najihun ni ke khabar dia ke cái do cái là yêu là hòa sơ và nó sẽ thì sao lúc có tăng nhưng mà nào như cái izala bà là hiếp yêu Paling hiu nasah depo ayat ni nasah ayat ni mana ayat này je lop ayat ni je. Lop ha je lang le lop ataupun hapau lop ha lop. Lang le paling hiu kahau lang le lop kahau. Mana ayat ni nasih ayat ni mà mana ayat này lop ayat này je lop hukum ayat ni. Uh, chùm nối ayat ni chùm nối hai chùm nối chùm chùm nối chứ là chùm nối dạ sọ tạc lọc dạ nó nè họ <laughs> vẫn vâng, là nơi măng mà mà nà sa ni na con cái này À. Có thế là Insakh li hazal kitab Insakh li hazal kitab Mà nói in con li hazal kitab Nên hô to ta về lên mai mày Insakh li Ờ Chứng mà nói như Nương mà mà nói như Izalah bà là hiệu Chứng dây tuần na chứ hôn dễ dễ tập đó Dây tuần na chứ hôn dễ mốc tất cả khả vật Yeah ờ, trưng chế đơm dạ bằng cái na sẽ nên lu gò tan nhú iza là makna nhú palahib ataupun lup nah à Jeng mana istilahannya izalah hukmil ta wal khabar. Jadi misal zaitun najihun. Zaitun mubtada najihun khabar. Nah zaitun mubtada najihun khabar hay phía lên là sẽ như tầm mơ mái chứng như lúc hô công một tờ ta khó bờ đi lại như lấy hô công phào nhỉ nè như bà lấy hô công một tờ ta khó bờ đấy chứng hô công phào nhỉ giờ lại tới lại ca ná này ca ná dày tốn na chỉ hằn bảo cái một ca này giờ là hô ca na ở thế lại dày tốn na chỉ hòn bảo cái hay phía là chỉ na sẽ tầm mơ mái chỉ là ca là dày tốn na chỉ hắn chứng bảo cái na sẽ này như izala hukmul mubtada tan khabar de như pan hi hukum mubtada khabar tin pini zaitun yêu vợ ke ba isim ke isim kana na chế ne chừng ke in khabar khabar kana ba ne maksud la izala hukmul mubtada ban khabar này chừng như ngạ chừng hukum thảo như là inna tamơ mái inna zaitan qaimun ha inna này zaitan na chỉ hơn chứng pre nhá chứng ní đấy isim enna vớt dày tàn đấy chứng na chế đấy chứng hợp vớt enna vớt giờ lại dần na mơ mái dần na mơ mái giờ lại dần ăn tú dày tàn na chỉ hành chừng cái này một tờ tạ khắp hết chừng dần na mơ mái đấy chỉ ngại chừng nên đấy chừng mập ôn thì xá chờ na chỉ hôn đấy chừng mập ôn thì tua nếu mặc xuất công yêu lệ nào hòa xe này iza lá hukmil mubtada wal khabar. Asal ne mubtada dan khabar. abi na nasi na wasih tamak ma teman nyelep hukum mubtada dan khabar ni jeung iu isim kana khabar kana. Ya enta ma ma iu isim inna khabar inna ya zonna teman-teman ieu mubtada kana ini jeung maf'ul disa khabar ni jeung maf'ul itu. Ha, bahaya wahia wahia nawasih ini nih wahia hiya ini nawasih salasa anwa' al awal ma yarfa'ul mubtada wa yansibul khabar. Wa huwa kana wa akhawatuha tisa Wal huruful musabbahah bilaisa wa af'alul muqarabah. Nini yina wasan yim taklaw. Tapi ni ya biakna na. Nhu boh. Lebih mengklaw. Tang yao bangsa sa tisa. tisah. Hồi chừng chỉ thao băng bisa nyelak lagi, bisa bisa al awal majer fa mutada al khabar wa huwa kana wa akhawatuha. Oke. bisa kana wa akhawatuha. Ha. Problem ini nyumtaki hakikat huruf musabaha bilaisa. Huruf al musabaha bilaisa. Ha. Diklau Ờ, af'alun muqaraba af'al muqaraba khle con trở nên này này thôi cái đây là kana và akhwatuha inna và akhwatuha zonna wa akhwatuha cái đây lần là và seo tôi biết là wa sẽ nhầm ta cái hồi đó một sắc bà ha con như như tâm mơ từ ngõ một từ ta khबर cái ô ta từ lại cái này lại dày tốn na chỉ hơn việc cái một từ ta khबर đi này giờ lại lay xa tâm mơ mái Ờ. lấy Laisa tan, ok, Na chỉ hàn ok, Như tôi mất từ ngõ mốt tôi ra cover lên nè. Này in laisa tan na chỉ hàn. Giờ cái chừng này chừng isem lấy sa, na chế chừng lấy sa, này isem lấy sa, này chừng lấy sa, Chừng đấy chừng laisa tôi mới có chừng này. Tôi biết asal như mốt ta khâu cover công nhỉ. À, tên đấy. Af'al munqarabah nhô có tấm mơ từng một tờ thạ khập hợp này thế lại cái này lại dày tốn nên thì dày tốn na chỉ hơn một tờ thạ khập hợp vậy cái hakik afal muqarrabah kada vậy cái kada ó yêu ibu afal muqarrabah này và ma kadu luôn này lại ya saya tidak kada zaitun ini isim isim kana ini tapi này ini jumlah ismiyah này như trường hợp là kata trường hợp hakana kata kata zaitun yanja Ternyata jenis isim kana aja nih. Nah, isim kada aja nih. Kada zaitun yanja. Oh, Z làm chuyện cảm. Ồ, nó chỉ sẽ ô nhụ cái do ca kada đấy, nhụ nhụ do bộ chấp trùm là phải liền. Wakut aja an và ma ca tu yaf alun, ya ca tu zaituha tu ha ya ya ca ca tu tu ha, tu ha là zakatu kita zakatu zaituha jadi ki terbaik thì mẹ cho tôi thông can nếu cả ta này ờ, bớt nếu chụp và chép jumlah jumlah cái jumlah fa'liyah kata zaitun ini kata zaitun sụp làm lại dễ làm chuyện lệ chuyện lệ nếu bao này bao dễ sốc này jumlah fa'liyah à cái này ừ. wa ma katu yaf'alun ចឹងវាផ្លោះអឺទីសាផ្លោះយវអលអវលម៉ាយរហ្វាអលមុបតតាវយ៉ាន់សិបខបតវហវកាណាវអខវ៉ាទូហាវលហូរូហ្វុលមុសបហាប៊ីឡៃសាវអហ្វអាលុនមករបាចឹងវាសានចកយកាណាកាណាហ្សៃតុនណាជីហ៊ុនណាជីហាន់អឺ Oke, okay. huruf musabbah laisa zaitun najihan. Af'al muqarabah huruf musabbah laisa pa huruf deh. Ya kan tanda bahasa hasa. <laughs> pa huruf la lata la lata ma'in pa la lata ma'in pa kata zaitun oke okay. yanjah nih kata zaitun dành cho kia sự kể tan lên là là ta ma em. hầu hầu hầu bằng sa bằng sa càng tan phạm như từ em về sarah tafsir nữa nè, nó nè cả cả sarah tafsir luôn chừng thì sao rồi chứ thì tua wastani nawasih nó từ lại lau salasa xa rồi mà disablohiyat titua wasani ma yansibul mubtada wa yarfa khabar tui hằng ca nào á wa huwa inna wa akhawatuha wa la allati li nafyin jins này chừng tí xa thì ba inna wa akhawatuha rồi nhớ sana wa sena klau awalan thì ba cái na awalan kana wa akhawatuha ana wa akhawatuha jeng saniyane ke saniyane ah ma sibul mubtada wa yadfa an khabar wa huwa inna wa akhawatuha ini inna wa akhawatuha wala ah, wala allati li nafyil jins ini yang tanpa ya tiba allati li nafyil jin oke okay. thì yang misan dia san enna cái zai na à, tak na giấy tán na này này này ni ni. Ni tờ mubtada khabar. Tapi như habis enna tamama ni jeung isim enna khabar enna ba. Pakai pula wasalis. Nah, salih nawasih nawasih diklaw salisan. Okey, ma yunsib al mubtada wal khabar jami'an wa huwa zanna wa akhawatuha chừng nô đấy zanna wa akhawatuha zanna wa akhawatuha wa tuha ô ta thế này này thế này dày tan na chỉ hồn mập ta khabar này chứng là vào xe cài zanna ta mơ ma lại zanan tu ờ, zanan tu dày tan na chỉ hành chứng زيد مفعول تسا ني na gì hết này mafol thì tua à senang này kia sao nó này chấp đôi bài bằng xa xa. chừng nào sẽ cloud ta na wa akhawa tuha thì sa thì tua en na wa akhawa tuha thì cloud dần na wa akhawa tuha chừng chỉ thao công như vậy ta na nó tất phạ isem và dân và tan xếp khởi bớt en na thật cả na vợ Eh, tansab isim wa tarfa khabar zona tansib al isim wal khabar atau al mubtada wal khabar oke kana wa akhwatuha kana wa akhwatuha faslun fa amma kana wa akhwatuha fa innaha nini fa inna akhwatu kananana fa innaha tarfa al mubtada tasbihal bin fa'il wa yusamma ismaha wa tansibul khabar tasbihan bil maf'ul bihi wa yusamma khabaruha Đó. Chân cái jumlah hmm. kana zaitun najihan najihan hasaka tarab taroba zaitan zaitun khalitan makana như lại này này phải al mà فإنها ترفع المبتدا مكان زيتون ناجي المبتدا من فإنها ترفع مبتدا كان ترفع مبتدا تشبيها بالفاعل nhưng này hukum như giáo các file bây giờ này này này tôi đã phải dạy tuần như file này bằng một phục ấy Demo tasbih jauh seolah-olah jauh ka fa'il ya. Tapi ka yu fa'il lo, yu isim kana. Wa yusamma bina majhul ni boh boh na fa'il lo ke. Wa yusamma al fa'il ni ni. Ni ni ni yusamma ni ni ni. Ismaha. Zaitun ni yusamma fa'il ni isim kana. À. Nah. Tanya bina nah wa yusamma yusamma ke yusamma al fa'il isim Ism isma ha, isma kana ini ha ini. Wa tansib karena tansib kabar tasbihan bin maf'un bihi. Nih. Wa tansib khabaruha tasbihan bin maf'un bihi yau ka khalid ni ni. Najihan khalidan. Oke. Wa yu wa yusamma apa nak fa'il oke. Engkau ni baju sama bini ni baju sama fa'il. Oke, kalau ويسمى المفعول به لني ني خاو تامين نيت قاعده لين خان قاعده تامين نيت طلب نو جي جي جنگان تامين طلب نو تمي نيو نو طلب نو فق ني طلب فق تي جي طلب جي جنگان ني طلب نامون نان ني بو يسمى ني طلب جي دي ني اوكي ويسمى ني طلب نو ويسمى يلي يلي التميت يعود يعود الى اقرب Hmm. ya udu ila aqrabin maskur chừng ya bini này sama giờ boleh akrab maskur ini mafhum bihi ya ni hmm. nên qa'idah hamiyah tu pak bố tổ mới hết hết nè nó bố Oke. Ya mới tổ mới ya lấy chết chừng cái sama nan ke ni wa yusamma al maf'ul bihi ni khabaraha nih nah jihan ni yusamma maf'ul bihi ni jaka joka bisa maki khabaroha nah jeng dia senang panggil dia pena lekana tarfa mubtada wa yusamma ismaha wa tansib khabar wa yusamma dan dengan senang Karena wahajihil af'al, hajil af'al ini karena wa akhawatuhan. Wahajihil af'al ala salasa aqsam. Daklau. Wahajihil af'al ala salasa أقسام أهدها حسام نيو هسام كلاونا ما يعمل هذا العمل أوكي بمعنى ما يعمل هذا العمل أهدها ما يعمل هذا العمل من غير شرط وهو كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس chừng bạn nào ما يعمل هذا العمل أوكي ما يعمل هذا العمل maknanya lah hazal amal lagi maksud hazal amal li al murad bi hazal amal li lagi ah, raf'u raf'ul mubtada wa ah, wa wa wa nas wa nas min khabar mumtaz raf'ul mubtada wa nas al khabar ni maksud hadal amal ini oke okay okay à, ma ya'mal hadzal amal ay raf'ul mubtada wa nasbun khabar min ghairi shart min ghairi shart hutang syarat ki usah min gọi đi short hutang syarat hutang lệ khăn ki usah wa huwa tepan, wa huwa samaniya wa huwa samaniya pantisa kana titua amsa tiklau asbaha pa adha nampata, tinampata tichusara tipan laisa jeung tepan VL e ini nyu nasab nyurufo isim ma uh, ờ, plona nyurufo khabar nyurufo isim nyu nasab khabar hutang syarat ki usah hutang syarat ki oh dan bahasa tepan nana wa huwa samaniyah wa huwa samaniyah tepan iya oh, ờ, tepan tisa juga tisa tisa kana kana à, ờ, Mithal Kana Zaitun Nasitan này này Kana Zaitun Nasitan Từ tua Amsa Amsa Misa vô công Amsa Amsa Zaitun Nasitan vô công nhập khảo, ô âm sa này tâm như mà nhớ cái hậu công rồi phốt nếu ừ. nhập khẩu mà nãy như cái âm sa này tâm mơ vật tu bờ gai mà nó âm say na nó cái mà nó âm say na nó ta khol na phi vật tin mà sa ấy nè mà nó dễ nó như tâm mơ thì vật tu bờ gai mà không tiên là si tên đấy ok aspaha aspaha chừng ok cùng sụp ta khó là phi vật subhi amsa asbaha zaitun nasitan là gạ gạ phim rất nhiều sang năng ờ. zaitun nasitan asbaha zaitun nasitan để gạ sa sang năng ờ, ngạ mi sa sa như sang năng sebab tiba để chân bạc hukum ni mình ờ, ok chừng như là asbaha zaitun nasitan mà là zết ấy nhà tâm ơi tôi bắt tôi cùng xuống mà tự nhiên ok là ta mà vào lao đó OK, Oke. Di klau adha. Di pa adha. Mana adha nih ke? Tamal waktu duha. Di asid mana nyele adha zaitun nasiton. Ủa dễ đấy, tâm tu hà mới tự nhiên rồi là. Oke. Dạ, à, ấp hay tú, nạp suy tần. Yêu cái âm say, âm sa này, âm say tu, asbaha, asbah tu à âm nước chỉ ờ, là chỉ là khen tiền thầm tấu ấp hay tu na si tầm từ mơ rồi là rồi là lên là cảm cảm nữa rồi là rồi là dày dày tôn nasi ton dạ, dạ. ờ đó là từ nam bata bata bata net đi thì bắt tôm nah. bata zaidun bata ibi bata zaidun nasi ton oke tinju oke okay. Sarah. mana jauh ya, asbahani Sarah nih. Oke. Okay. Sarah Zaidun masih ton tegak sẽ senang senang tidak ok lấy sa, ok lấy sa. laisa atau laisa kong laisa zaitan zaitun nasi ton laisa zaitun nasi ton ok lấy تمام تمام لست lấy قبل لست أتري لست أتري فيما to. មើលចឹងពីនេះនេះតប៉ាន់ហ្វេអែលនេះញូអាម៉ាល់រ៉ូហ្វូមកតតាតាណាសាប់ខបតហូចាសារ៉ាត់គីអូសោះបោះតាសារ៉ាត់គីអូសោះហូតតឡោញូយ៉ាប់រស់នៅគីនៅណាភីអតពូនណាហីយ៉ាអូសោះចឹងតប៉ាន់នេះមកចឹង Z Z នេះមកអ៊ីសេមកាណាណាស៊ីតនេះខបកាណា Z នេះអ៊ីសេមយ៉ាងអឺរ៉ុបយកយកកងនេះលើកមីសាឡាសាអន្តោសណាំងទៅកណាល់ chừng nâng cậu ngạn mi san đi ô tổ tua lê tua mi san đi <laughs> được đấy nam mi san yêu hạ băng lệ âm sa dày tôn là si ton bỏ ospa ha dày tôn na iman hạ băng chừng đứa xe nó nhảy nhảy chậm mặt lo mát hậu sẽ bập bèo khen gừng giờ gừng mà nào thì khen giờ gừng lại đồ phố cậu một từ thế nó sập khập vợt gì rồi chạy mi san hà sa yêu cậu nó như sẽ năng được xe trường pi hà sa trên về Hmm, ừ, tibisan. Ừ. Okay, ni kan te pai tập hik men. Misan te hop lo pi ya. Kana ni wa kana Allahu ghafurur rahim. Chứng Allah ni isim kana. Lafzul jalalah ni isim kana, khabarnya ghafurur ya ni. Bon ni tanwin tin bia ke talau ni. Yo ke jaga ching ni mo ke desa nyu ta sap tu ra ni. Ho gak pao na coi ta Quran gak pa ching on gak smau gak ching on. tan ini ni ba ngat ching chi ni ka cing sebab kata ini ni nyem pak kam no ka ching te khen lafzul jalalah ni isim kana gafur ni khabar kana jeung isim marfu khabar mansub fa asbahtum bi ni'mati ikhwana ni tu ni to mi ni to mi ni ni isim asbaha ha isim asbaha ya ya ikhwana ni khabar asbaha laisu sawa'an Nih wawun jamaah nih. Isim laisa. Sawaan khabar laisa. Zalla wajhuhu muswaddan. Ini zalla kana. Mình eh, eh, kia Akhwat kana aja nih. Loh wajhuhu nih. Isim zalla muswaddan. Khabar zalla. Oke okay, senang. Wasani. Jelas af'al ah, kana wa akhwatuha tisa ya'mal bituni nisar hutang syarat roh dituha nih wasani ma ya'mal hadzal amal bisyatti qaddamahu nafyun au nahyun au du'aun wa huwa arba'ah zala wa fatiha wa bariha wa bariha wa mfakka. Oke. Okay. Wasani ma ya'mal hazal amal. Oke nih. Raf nih gitu nih. Raf ul mubtada wa nasbun khabar. Bisati hang syarat. Oke nih eh, bisarat. Syarat ke ayya qaddamahu nafyun wa chép ya to ngo talau như nafyun ataupun nahyun atau au du'aun maksud doa ini là là maksud doa ini ini là ya ya bihasiyah lin mơ nih boh ya boh khosah bila boh ya ah kan doa maksud doa nó bila wah wah arba'ah wah wah arba'ah hmm wah huwa arba'ah ini ini nih wahwa wahwa ini nih tesani ya'mal bisat nih wahwa nih ya'mal bisat nih nih ya sem wahwa wahwa tak ketua pohon nih wahwa nih kele wahwa nih sani nih kau kele bidu nih sat kau mau banyak mau tuh oke oke wah wahwa wahwa nih sebab bahan wahwa hal ini bahwa Pak Pak Oke, bisa Zala Bisa Zala Zala Ditua Oke, ditua tuh Fatihah Fatihah Oke, Fatihah di bariha bariha tipa amfakka amfakka tong pa ni ni yang gila afal is, afal surut afal istimrar surut istimrar ni bagaimana kam kamnya pa mana ni bagaimana istimrar afal istimrariyah nang kau iya, afal istimrariyah mananya pak ni pe mana gam kam ye mana hasan ye kam gam chừng già là thì xa già là ta lao ta mới khen Zala la đấy tôi luôn khen kha lại già la mà là già này rồi già la đấy nhầm ta tua Zala la hơi lộ già nhầm ta tua Zala la thì xa đấy già la nyubrai mana tahawal mana zala yazuluna al am haza yazul insyaallah yazul mana akan hiu ya zala zala yazulu hiu hasa kayak zala yazalu ini ya kau maksud ini ini nih ya zala yazulu mana ke tahawal ataupun yazhab lah hiu mana zala zala yazalu menanyuki yastamir tengah eh? ha zala yazalu ini yastamir chừng phía công cả zala yazalu ô oh, kan zala yazalu đó mlo. ha iya. hmm. kan Negani zala yazulu bimana yatahawwalu. Zala yazalu bimana yastamirru. Ừ. Trên khen khát bên đây là cái uh, tạ phê e lên đi nhúc dọc và chết tội tà lâu như nắp dân mong dân già là thì già là nắp dân như cái ô thọ mà mà già là ok giờ công cái này là ma ra là dây tuấn nasi ton thế nè ma fatia dây tuấn nasi ton ma bariha zaitun nasitan ma em phật ca dày tôn nasi tần ok chừng nini amal à, yo hong ke hong sarat ai ayyata qaddam alaiha nafyun ni bo nafyun ni ni nafyun ni ok kế hồi lại chứng là già lại dày tuần là si ton chứng ô ya là già lại dày tuần là si ton với chứng ya ta vừa chép điện thoại ta lão dù nắp yun mừng nhỉ atau pernah áo tù à tên nó thôi hả ờ, chừng mình misal cho công nhỉ dày tuần xem già lá đó là nasid khabar già là ừ. ok lo hiên à នេះតំណោតំណោតំណោអស់ជាងអស់តោះតាំងតែលៀនខិនខានពីនេះហេសាកែសាឡានេះហូតម៉ាសាឡាមែនណាមកនឹងកោឡែឡាសាឡាកោឡែឡាសាឡានេះឡាសាឡាហ្សៃតុនណាស៊ីតុនយ៉ាវហេឆុងសម្រាប់ឡានេះហូតមើទៅងក់ម៉ាទីអស់លំភាសាអារ៉ាប់ឡាហូតមើលងក់ហ្វៀនម៉ាទីជាងអស់នឹងកោឡែឡាសាឡាហ្សៃតុនតលីបានឆុងយោ họ la già lu la già là chừng chừng la này hốt tâm mơ thì ngọ phiện mà thì chừng ngọ nàng coi ta cái nào là mọi người giờ là khen la tâm mơ ngã như chừng kế khen la tâm mơ mãi chạy chừng ní một tổ rẹ nào nà thôi ní cái này chỉ lại la già la chừng ngọ giờ là khen lá chỉ lại la già già lu nữa chừng giờ là khen đại mà thí ở mai À. mà ha yirtamati ma zala khét đang một đang đang một tổ đấy là giờ già lô có ma giờ già lô có hậu cái tầm khăn cho lại là đấy tầm mơ từng có ma tì chừng không coi tham yêu cái đời lại lấy xa nữa ông pi mới tầm mơ chừng sao? misal nahwu ya ni wasani ma ya'malu Hazal amal bi syatti ay yataqaddamahu nafjun au nahyun aw du'aun wa huwa arba'a zala Fatihah bariha wamfakka nahwu wala yazaluna mukhtalifun mo okay? mukhtalifin wala yazaluna mukhtalifin chứng isim zala này cái vavun jamaah khabar zala mukhtalifin bỏ Allah lại wala yazalun hoken lại wala yazaluna wala zaluna đã đã đã mati đã một tổ rẹ đi này sebab la này โอเคเอ่อมิซาติตัววะนะบูลันนับรอฮาอะเลฮิอากิฟินมันเป็นเป็นกรรมคำนี้นี่พงกองเกนันเออตุยเกตุยตุยเกกองนบีมูซานะตอมของ nằm mực cái ta tao ra của phong như như mực mò mẹ câu hơn mực mò mẹ câu hơn như lại cái như lại lăn nắp ra ha alay a cái phim phong câu tổ cầm cầm ngã ibat tật ô nữ mò đấy ừ. ok thì phim mực nó bị musa mà nè nếu chừng lăn nắp ra ha alay a cái phim chừng khi nắp ra ha này phải một tổ đấy bỏ isem nhiều cái nì nu nì nu nì ừ. nè nu nì nì tao miệng isem nhiều vậy nì học bớt nhau a à, cái phim lam lan nabraha alaihi akifin nah lan nabraha alaihi akifin Coba coba yang apa bahasa Lah. chúng lăn cái lăn à, lan nắp ra hạ lấy ai thì mà nào như lại lăn nè nè lăn lăn cái lăn nà già lù nè nè nà già là lăn nà già là ờ, ai bị tin ai bị tin lil ijli ijli nữ mó hatta yarji'a ilayna Musa này hatta yarji'a ilayna Musa này na ayat như này Mana phong kau to kam kam ngak ibadat napa ni lemah ni ya. Biar Nabi Musa telap nak kanyum dia Nabi Harun ni. Ha ni lam nak jeng jeng pini isem la tamit takti nah nah nau ni ya. Ha qab isem la ya ya khabar ni akifin. Wa qaul syair sahi syammit wala tazal zakiral maut fanisyanuhu talalun mubinun. Nah jeng chừng pin tang mà nà ga so hi ni ta hit bo lầm lầm lầm lầm ta mi che nó ha si ya ti tua nó bo ge ha si ya ti tua ye ka la bo ge itta hit ya sahibi wasta'id lil maut wa la tansa zikrahu li anna nisyanahu tolalun zahid được đấy bo ge ha si ya ti tua nè là bị so hi nó nó lại so hi xăm miết ya chung nó như chạy lịch tua ừ. à lịch tua ye ka la mà nà như bo mà nà ti tua nè uh, à, ittihad ya sahibi maknanya ittihad ya sahibi wasta'id lil maut wala tansahu li anna nisyanahu tolalun zahid maknanya với và hơi phô mạ cao phương quen không ngại bật tận nào ấy tổ vợ phụ tay là hiệu chuối cái do lại hay hay nhầm nhiều vợ phụ tay là hiệu nắn mà cả sơ sát nhau nhiều nhưng ngạn nó ngạ tù xa nó ngạ phụ địch đây á chừng miệt bên nạn như là mình nói nó phụ tù xa nó bên nó nhiều vợ tay chứ đó ហើយពីនេះវងតៃនឹងអាយហូហើយទៅតើមតៃព្រោះនឹងអាទូសាជឹងមិនជឹងលពីនេះទៅខិនវាឡៃវ៉ាឡាតាហ្សលនេះឡានេះពីកានេះឡៃតកតតំណាហ្វយុនអោណាហ្យុនវាគេនេះណាហ្យុននេះឡានេះនេះឡានេះឡាណាហ៊ីយ៉ានេះនេះឡានេះឡាណាហ៊ីយ៉ាព្រោះនៅតាហ្សលតតាណាណាតមេតានេះនេះអ៊ីសឹមឡាហាអ៊ីសឹមហ្សាឡាហ្សាគីរ៉នេះខបតហ្សាឡាយហ្នឹង ha tên nó đi ni lan lan à, ta tazal ni la tazal zikra tumni hoya chừng la này la na hiya này này la na hiya này bố kali là takot takot tam alih nafyun au nahyun nè rồi nào zikra này zikra mau đây này đấy khảo như này khảo bớt giả la như này bố isim giả la kia Tamirun mustatirun bujuban taktiru anta này này tazal này bố hư đi ni ta ni từ biệt ta ni học ừ. isem già là do nên do cái này do cái thể lại này kìa ta côn taliban bộ isem ta uh, ờ, kana kìa ni ta ni ni tên cái ni ta nó isem isem kia ni isem isem kana rồi ta zali ta ni ni isem <laughs> isim zala mà đến mới đấy nói phải em vừa rồi đấy như thế phải em là tí vợ này quân ta to liệp ủ thọ quân ta to liệp vần bố ý xem cana ta đi nhá ta nó sẽ thì tọt cả chung gác như trong mâu thời tọt cả não mà em vừa rồi đấy tọt cả chung gác phải em là tí đi ừ. ừ, chừng pin này thì khen về lại và là ta zal ra cái màu là này nà hay giả dạ bao cái tìm về cái lại pa pa phải em cái này nè Zala, dạ Fatiha, Fariha, ca này nhúc vậy và chết từ ngọn là tàu như nafyun dân nó nafyun dân thì phải rồi là lai già luôn một tài phi nên rồi rồi ní rồi na nafyun dân phải rồi ní lan nạp ra ní rồi na dân như ní ní nafyun dân rồi na dân na hay giờ chừng lá như là na hay giờ hay ní bóp pini ta giàn đi tai nè chừng lá là na hay giờ hay ní chừng già lá nó nhiều amal rofo isem nasab khabar kayo le to talabu yunan la na hiya được không là lần đi ba giờ phải phải cái áo mà tí nữa nè ô lại mà tôi mà tí xong <laughs> cái đó như ta tâm thế này ولا nè. Ok. Và câu lý hí, ala yassalami ya taramaya alal bila wa la zala munhallan vì chợt a iki al qatru nasi nah makna như là cái gan con si nó như tụ à cái cái cái cái tụ à cái selamat ke putje maya nên là dập là chui rồi như tụ à cái e nên cầm cầm e chan cầm cầm hôm mai dạo từ ngõ bông mơ con con này này con lại con này ta ru maya này này mana nyahu cái laha siyahnya teh kan menjaga mana teh menjaga ờ, ke qaitah teh chung pini ni pini ni wala yazalu munhanlan wala wala wala zala uh, ờ. munhan halan munhalan bijod aika e al qatru ni al qatru ni ni ke la zala ni chứ mun halan ni ha ke ha ke khabar khabar zala al qatru đi isim zala chừng sai đặt nhau ta cấp cái ni ni tụ a ni la ni yêu là tụ a à chứ ni không cái này la ni cái mà na lệ tụ à tụ mà na o nó tụ à phải hô giờ chan cầm cầm វឡាយាសាឡាមុនហាឡានចានបញ្ញាញាតោះមកជួយជួយជួយមកតងក់ផ្លៃនេះជើតអាតនេះជើតអាតនេះឡើងចោះពីគេអត់ត្រូនេះមកតបយ៉ាងនេះចានេះនេះចឹងឡាយាសាឡាអ៊ីសឹមអលកតរូនេះអ៊ីសឹមអ៊ីសឹមសាឡាព្រោះណៅមុនហាឡាននេះហបតសាឡានេះព្រោះនៅសារ៉ាត់របស់គេសារ៉ាត់យេតកតតាមអាឡៃហាទូអានេះទូអាអន Dan ya oke okay. wasalis jeng diklaw a fl kana wa akhawatuhanan nyum taklaw tisa amal dan syarat o di ya amal dan syarat ya to telaunya nafyun au nahyun au duaun Diklau ni wasalis ma ya amal hazal amal oke raf'ul mubtada wa nasbul khabarna bi syatti gai syarat antatakot damuhuma Hokan ma ke ma nyimtal lu jenis ma maksud ini ma al mastariyah al zarfiyah Asyik kata yêu yêu hakik yêu ma mastariyah zarfiyah wa huwa tama. Jeung tama ni nyu men akhwa kana gai. Tapi nyu amal gai tapi hang syarat nyu tok telau nyu ni ma mastariyah zarfiyah. Nang ka mung jeung. Nahwu ma tum tuhayya. Ma tum tuhayya. Oke. Okay. Jeung maniyah kong ieu mah masdariyah dzarfiyah. set kayak potan ke serah hata ini. Nah, ya kong ieu mah masdariyah dzarfiyah. Oke. Nih, iya nih. Wasumiyat ma hadhihi masdariyah yang pengen lek mani ma masdariyah li annaha li annaha ni hana mulai manan tuqaddar tuqaddar manan bil masdar wa huwa ad adawam, nih tuqaddar at-tawam kani tamanan fi'il madiyah masdarnya ad-dawam tuqaddar tawam oleh nang ya masdariyah wa summiyat manan zafiyah linia batiha ani giọt cái leo ma nó như chùm nô như gan ti giọt và hùa một tà một tà một tà thì giọt như nè ma tum tu hayya wa au so ni bi sola wa zakati ma tum tu hayya nabi isa là ma tum tu ma tum tu này ma tum tu hayya chừng ma nó yêu ma cái mastaria cái do lại gan tắc tiết nhu lại tum tu ta ma nó chừng master lo na còn yêu là ma này giọt phía cái do tắc tít nó chừng một ta mà na lên ma tùm tu hay ya này tự cái tawam tawam này tawam ok tawam tawam mutta hayati nih tawam mutta hayati Mohon takdilah mutah dawam hayati. Ha, mutah mutah dawam hayati kan muddah mutah mutah muddah eh, takdirnya lah mutah mutah dawam hayati nih mutah dawam hayati satu ini mutah dawam hayati cuma kan ini ya masdariyah ya nih yêu cái chừng yêu mà này master ya cái do lại gần tắc gần tắc tiệt ta ma này chừng master này ta ma về tu mu à, ta wam ta wam ataupun tàu man mình ta ta wam masa thì tua cái tàu man tua master inter tua rồi nào mất ông phải ngăn lại giọt phía hạ master ya cái do tắc tiệt nhau master rồi ông phải ngăn nhau giọt phía tắc tiệt lại giọt phía này mất ta này này mà tụm tu hay ya này mất ta mutahtabam hayati selvi vi kau tertib nya mất ta này selvi vi thoa tổ kau tertib nhé, chứng tà mai giờ tu mu tà vàm đó nó nên gì tà vàm tà vàm tà ma và tu mu tà mai giờ tu mu giờ tu mu tà vàm tà vàm man nên gì tà vàm man áo tàu man tí ní nữa các yêu lệ bóc tu tà bàm trong yên nên các lệ bóc tu tà bàm trong tì bàm mức dạo bóc tu tì bàm mức dạo ừ. bóc lệ bóc mong à buông yêu lệ bóc tu tà tà bàm thế các tụi yêu ngay đi nè bóc tu tì bàm mức dạo đi nè bóc tu tì bàm cái do cái kalimat tì bàm nhưng mà mình kalimat at uh, atama uh, tama tama tavama Nini mestanya tha và má Tha và má Yuge và Vimu và man, Đến bên đấy Bóng lại cha à, Cái Cha ờ, ta la yu cha tilu chỉ ta lan Na có sa yu na cái su Ni co san Kho san ma yu kho si mô khi so man Việc ấy Nó tới lại bắt tu và mừng nhau cái kayola nyumung kalimah mà tìm về chỉ chu lệ anh yom tụ tờ tụ tờ wim anh yom tụ tờ wim biết cái nhưng mà kalimah ta ta và ma nè ta vâm tu anh yom ta ma yu ta vi mũ tì vàng chứ người yêu đây vắt tu tì vàng mừng dạo vắt tu ngạ phú nữa nè ha dần vắt vắt tu tì vàng hai bên đấy tờ vàng mẹ o cái giờ tờ vàng nhưng mà ta ma giờ thù mũ ấy nếu kiên về mà là nấy ao này trong gạo nữa nè cái <laughs> giờ ta mà giờ tu mâu tàu tàu hòa mình đó là à ta trà hòa má dù trà vì mâu tì bà mình này này chừng mừng đi yêu lại vật tất tì bà giờ lại vật tất tì bà phi vật tất tì bà là ta khruj mong ngạ phú tập bịa chui à, okay. Tiwaman. Nếu bao giờ ta ta sẽ đeo cái co ta la này co ta la dâu và tàu và mà co ta la ok you you co thì luôn ok kita lan nó nó phải co ta lan bao giờ rồi bưng cái bài pini đi nó phải phải phải tàu và man cái giờ cái giờ đi bài kita lan cao một co ta la cao nhung ta tua mới tựa nhau Piwa man kahu muta wa mah kahu muta wa mah nhầm ta tua mister chứng pi ni công đây tôi yêu lộ này ta bàm ta bàm chứng ông ta bàm yêu ti bàm ta yêu nikos hivar hay <laughs> ta yêu havar giờ cái havar đó yêu hai cái hi hivar na có sao yêu na Kisu, số nikos giờ cái ờ chừng cái thao mà thì nhưng mà đây mắt trở lại ô tào tà mà giờ tu mũ tà bà mà ờ, chừng pin ní nó cộng dùm lộ ok chừng ní tên nhé nè rồi số miệt ma hà gì hí masteriyah li ăn ha tu có tết pin master ok yang pengen ma lima masteriyah cái yang takdir li master đi wahut tawam tà mà giờ tu mũ tawam wa sumiyat zatfiyah li ha cái yang ma này nhiều ganti nhiều chùm núi anh anizat wa huwal muttah wahon mutta jeng tà ờ, chừng tọa ta cả nhé đây là cái tọa pi pi bạn này sao nó tete từ từ tụm này subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik